chào các bạn hôm nay thì rẻ không Nguyễn mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Ginai M660 VFTS đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp Đây. là bếp nướng bếp nướng hai tầng lửa. Có mâm và vỉ nướng bằng inox. điểm của ờ, bếp ga nội địa Nhật á, so với ờ, <coughs> so với bếp ga Việt Nam bếp có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm và an toàn bếp ga Nhật á, tiết kiệm ga thực tế gia đình 4 người á ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá khoảng 320 á sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng à, chỉ có 150.000 tiền ra thôi đây là cảm biến à, phá ga tự động nè à, khi gió gió thổi tắt lửa nó có cái đầu giống cái mỏ hàng đây bây giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nóng nè và một bếp nướng đây ngọn lửa xanh đẹp giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa khi lửa tắt á, khoảng 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng đây công tắc thì vẫn còn đang mở tính <clears throat> tính năng thứ hai đó tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi Tôi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái nồi nè đây là cảm biến <clears throat> đây là cảm ờ, biến chạm đáy nồi đây khi mà nó đạt được uh, khi mà nó nóng nó đạt được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á, nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi với nồi á nhiệt độ nó dao dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn à, bếp ga Nhật á có lò <clears throat> có lò nướng tiện lợi nè dễ dàng vệ sinh khi sử dụng à, mở lên là sử dụng thôi không mất thời gian và công sức à, đốt lửa than nướng thì được mọi thứ mà các bạn à, phải cắt lát mỏng 2 cm thì nướng thì hai tầng lửa thì giúp ta ít phải chở hơn bếp thì đánh lửa ờ, điện tử IC bằng hai ờ, cục pin đại nè nhà sản xuất bên Nhật á đặt an toàn lên hàng đầu nên khi các bạn mở công tắc một bếp á, để sử dụng thì cả hai bếp nấu và bếp nướng đều đánh lửa theo mục đích để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng pin con ó con thỏ nè bên này <coughs> sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là bên mất sale á ba loại bên này sử dụng cho cái ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày nên các bạn hãy tránh ga hai bếp nấu tự động giảm nhỏ lửa nè đang ở ờ, cần gạt ga ở vị trí lớn nhất đây bếp bên trái 190 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp bên phải thì 175 độ còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi vô bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ còn tuổi thọ của pin pin này á nó khoảng từ 4 đến 5 năm nên các bạn ờ, khỏi lo phải hai pin đi hai pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại <clears throat> van 50 lốt 345m van này nó cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên <clears throat> các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh bếp nấu bên phải tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi đây. công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp nấu bên bên trái cũng đã tự động tắt lửa công tắc thì vẫn còn đang mở bây giờ tôi sẽ lắp lên sạc cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì à, <clears throat> tôi gắn kèm theo một cái lò xo nè về nhà các bạn móc vào cực dương của cục pin đây dấu cộng đây ở đây uh, có cái lỗ nè các bạn móc vào okay. cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin nếu á các bạn có thể theo dõi à, <clears throat> theo nhịp đánh lửa của bếp nè nhịp đánh lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên nếu hoặc các bạn có thể theo dõi cái đèn ngay học pin nè khi pin khi pin nếu á ta nấu ăn nó sẽ báo đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây bạn cắm vào thời gian sạc cái pin sạc này á nó khoảng 16 tiếng đến 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang ngập pin vào à, tôi sẽ thử những tính năng của bếp là bếp bên trái nè bếp bên trái có chế độ là nấu nước sôi 5 phút tắt và chế độ nấu cơm và nấu cháo khi các bạn à, các bạn phải chọn nhanh nè bây giờ nó đã lưu ờ, chế độ nấu, nấu cháo rồi ta phải tắt và mở đi lại các bạn chọn ở ờ, chế độ nấu cơm á các bạn gạt cần ra về vị trí hình tô cơm đây thì nấu cơm đây cho nó ra đúng ngọn lửa nấu cơm giờ dạ, tôi sẽ chọn ờ, nấu nước sôi 5 phút tắt thì khi các bạn chọn ở chế độ nấu nước sôi á các bạn phải ờ, dùng cái đường kính nồi á phải nhỏ hơn 23 cm nếu mà các bạn dùng đường kính nồi lớn hơn á nhiệt độ nước tích tụ nhanh nó sẽ phá ra sớm hơn khi nước sôi được 100 độ á thì gần khoảng thêm 5 phút nữa để diệt hết vi khuẩn trong nước đó là mặc định của nhà sản xuất bên Nhật còn đây bếp bên phải thì có tính năng gian xào đồ khô nhưng uh, các bạn chọn tính năng này thì à, cái đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ nó sẽ lâu hơn và đây là chế độ à, này là chiên à, chọn nhiệt độ chiên nè mặc định là 180 độ ta hay tùy chỉnh theo mà cái món thực phẩm ta chiên bếp nướng thì có hẹn giờ nướng đây. mặc định là 9 phút ta có thể tăng lên 15 phút đây bây giờ tôi sẽ chỉnh một phút để ờ, thử bếp nướng anh nãy có điện ờ, nói ờ, ờ, tới mua quạt ưu điểm của bếp ga Nhật á, qua thực tế của khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật à, sử dụng trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng cái tiền mà các bạn mua bếp ban đầu sử dụng 2 năm là cái tiền ga nó sẽ bằng cái tiền bếp mà các bạn mua lúc ban đầu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 theo số điện thoại 0909 306 149 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác á, muốn phân phối thêm bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho đại lý hoặc các bạn xem YouTube trên TV cũng có thể đọc vào remote tìm kiếm với từ <coughs> với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem nhiều video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem bếp này có nắp che chưa lửa bằng ngay nắp nè mình xài sẽ không có sợ bị mục như những loại lớp sắt những loại lớp sắt mình xài gian lâu nó sẽ bị mục chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á bếp mà không có nắp che ngọn lửa sẽ tụm lại đốt nóng trực tiếp vào đầu qua cảm biến làm bếp hoạt động không chính xác bếp mà có nắp che ngọn lửa xè ra hoạt động tính <clears throat> ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó về khi nướng á, các bạn nên cho ít nước và mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô và giúp ta dễ dàng vệ sinh hơn đây, khi mà nước đang sôi sôi rồi á thì ngọn lửa sẽ tự động giảm nhỏ lửa bây giờ ta có tăng chỉnh cần gạt đi nữa nó cũng ờ, không tăng giảm nhiều đối với bếp này á, shop rẻ hơn khuyến mãi sẽ bảo hành một năm một đổi một trong 10 ngày đầu nếu bếp có bị lỗi ở dưới bếp á, thì cũng đã bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chưa vào khám phá được dây điện mặc định của nhà sản xuất bên Nhật á khi mà nước sôi ở 100 độ nè thì à, cần khoảng thời gian thêm 5 phút nữa để đốt <clears throat> để à, đun sôi diệt hết vi khuẩn trong nước đó là tính năng an toàn của người Nhật đây, là cảm biến ờ, chạm đáy nồi nè đây là cảm biến chạm đáy nồi thì khi nó nhận được 250 độ á nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra nên ờ, lỡ khi mà tao nấu nước mà tao có quên á thì nó cũng sẽ tự động tắt và đây cái kim sứ màu trắng là kim sứ đánh lửa kim sứ đánh lửa là kim cái màu trắng là kim sứ đánh lửa nè cái à, cái đầu giống đầu đầu, đầu mở hàng nè là cảm biến à, phá ga tự động khi mà lửa tắt á cảm biến này sẽ tự động phá ga lại đây bếp à, ở chế độ nấu sôi nè bếp đã tự động tắt lửa và phá ga công tắc thì vẫn còn đang mở đây, đây. vừa rồi tôi đã hướng hết những tính năng của bếp Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video lúc sau.